Lý do vì sao là người lạ bởi vì những bạn này không phải là thành viên của Hero Team mà những bạn này chính là những bạn fan của Hero Team mấy bạn ơi. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ gọi là chơi một cái thử thách chính là bắt cua solo với với mấy bạn fan. Đó có nghĩa là một mình mình sẽ chấp hết mấy bạn fan luôn. Để coi mình với Sammy nè, bên bên bên đây có có Sammy nữa bạn thấy không? Sammy đang đang bị mấy mấy, mấy bạn fan bao vây à. Đó. Thì mình với lại Sam sẽ cùng nhau thi đấu bắt cua với mấy bạn fan nha. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào. Chừng chơi Let's gì nữa. Go. Let's go. Rồi ok. Trời, trời, trời Gì chứ ơi, giờ tôi à, tôi là tôi chắc mấy bạn fan chạy trước luôn á. Ok, chuẩn bị nha. Ok, tôi tôi nhường mấy bạn luôn, dù tôi rất là thấp. Trời trời, bà đó bà đã chơi bắt cua dở ờ, còn nhường nữa. đây, trời tôi đây mọi người ơi, đi đi đi. Trời ơi, tôi là tôi tôi là tôi tôi chắc con gái luôn á, bà đi trước đây nhường bà luôn á. Trời ơi mấy bạn ơi. Cố lên, phải thắng ông Phong nha. Để ok rồi. Cho đội nữ. Rồi coi bây giờ tôi chạy nha Trời ơi gì chứ mấy cái bạn nữ này ờ, như Sammy thì bắt Sammy bắt cua dở lắm anh em ơi Cho nên là mình chắc chắn là mình thắng rồi Thấy không Sammy té kìa <laughs> Sammy bị rơi xuống nước rồi đầu à Ok Ây da Ôi trời mà may quá tôi sáng té rồi Ồ, rồi để xem coi để liệu rằng là Phong Cận với lại Sammy ai là người sẽ chiến thắng mấy bạn fan nha. Không biết là mấy bạn fan. Ui, có cái ông kia ông chơi bắt cua hơi bị gơi nha, ông đi trước tôi kìa. Nhảy lên. À làm sao mà Ủa em có thể vượt qua được anh được em ơi ok nhảy nào hui tôi né dung nham ghê không mấy ông ôi chết rồi chết rồi chết rồi trời ơi ok rồi mình à, mình nghĩ rằng là mình đang dẫn đầu mấy bạn ơi mấy, mấy, mấy, mấy bạn fan tao hết rồi à, mấy bạn ấy gọi là chưa chưa được đến chỗ mình nữa ok rồi chỗ này là gì đây cái dòng này mình phải đi qua đúng không rồi chỗ này hơi khó nha chạy quá nè ok một vòng chạy quá nè rồi hai vòng qua được luôn ok quá đỉnh mấy bạn ơi rồi Sammy đâu rồi Sammy Tôi đang ở đây nè Đang ở đây là đang ở đâu Trời hồi nãy tôi nhường bà đi một nửa đường luôn Mà bà vẫn thua tôi Ok Rồi leo đây nào à, Ok mình nghĩ rằng là trận này là mình giành top đầu các bạn ơi Có mấy bạn fan gọi là chơi bị lắc quá Mấy bạn fan rời luôn kìa Chắc là mấy bạn này chơi bằng điện thoại á Ok Ui có một bạn tên là Simmy đã vào phòng Wow, cái này là fan của Simmy nè à rồi tôi đang tới màn máy đây ta chỗ này nó không có ghi màn cho mình biết mình đang tới cái màn máy nha rồi để xem coi chỗ này qua hơi khó ta rồi qua nè rồi cây okay, chợ này quay thêm vòng nữa chạy qua nè ấy vẫn bị dướng ơ à, chỗ này khó qua thế có bạn nào đã, đã đã phá đảo cái map này chưa chứ mình thấy cái map này hơi bị khó rồi nha qua nè rồi chạy qua nè rồi chạy qua thêm lần nữa nè ok rồi chạy qua à hợp lý hợp lý qua được các bạn ơi rồi chỗ này là chúng ta sẽ nhảy qua đây Ui mấy ông nhìn kìa Mấy cục này nó xoay vòng tròn tròn Nhìn kinh khủng vãi nôi Bây giờ nhảy nhảy nhảy qua được không đây Hình như tôi để ý là mấy mấy mấy cái bạn fan là bị tôi bỏ lại sau lưng rồi. Ôi, Sammy kìa. U, tôi tưởng là mấy mấy mấy bạn fan sẽ không tới được chỗ tôi ai về đâu Sammy tới nơi rồi nè. ui Sammy cũng ghê nha, vượt qua qua mấy mấy bạn fan luôn, ghê ghê ghê. Ok, kệ. Bây giờ chúng ta cứ nhảy qua đây đi. Hãy ok qua được rồi bạn ơi trời ơi gì chứ chỗ này dễ ẹt qua được rồi <laughs> ok rồi ui bây giờ là đến à, chỗ cái dòng nè chúng ta phải chạy qua thật nhanh ôi yeah. ok rồi xong rơi xuống nước luôn nhưng mà chúng ta vẫn vượt qua được anh em ơi à, quá hợp lý à bây giờ là mình nghĩ rằng là mình chỉ có một kẻ thù thôi chính là sammy sammy gọi là gần gần đuổi kịp mình rồi còn mấy mấy các bạn fan kia mình nghĩ là mấy các bạn fan đó gọi là bỏ cuộc các bạn ơi làm sao vừa qua được mình được trời ơi, máy mình là máy xịn nữa bạn máy 100 cũ mà tất nhiên là phải xịn rồi đúng không đó ok rồi chỗ này qua sao đây ta nhảy qua đây nè à, rồi cái này nó chìm xuống đúng không rồi chờ nó nhô lên đúng không rồi nhảy qua đây sao nhảy qua đây rồi nhảy qua đây đó rồi lại chờ nó chìm xuống xong nó lại nhô lên rồi tiếp tục nhảy qua nhảy qua nhảy qua đã trời ơi game là dễ rồi tiếp theo nào cái này giống cái máy xay nước mía quá bạn có có có bạn nào đã từng uống nước mía chưa nhìn cái này giống cái máy xay nước mía quá có khi nào nó nó nó xay mình bẹp lép luôn không ok nhảy quá nè bám vô người nó đúng không ok rồi qua qua qua qua qua qua qua qua ok qua được các bạn ơi trời ơi tính ra cái map này càng lúc thấy càng dễ nha đó có mấy bạn pha chắc là bị lắc quá xong đầu bị bị rời ra ngoài luôn <laughs> ok à, bây giờ chỗ này phải nhảy qua cái vòng tròn phải không nhảy quá nè ui rồi bị kẹt rồi chết tôi ờ ui ui ui qua qua qua được rồi qua được rồi ha cái này không phải hình tròn cái này là hình trái tim mấy bạn ơi đó rồi bên đây ờ, vượt qua bằng cách nào đây nhảy lên cục này đúng không ờ mấy bạn ơi mình mới nghĩ ra một cái trò này khá là hay nè bây giờ để không cho bạn fan là vượt qua được mình thì mình sẽ chơi một cái trò như thế này đó chính là mình sẽ ăn hết mấy cái bánh kem này <laughs> không có ai có thể vượt qua được mình đó thôi mình sẽ chừa đường bên đây cho mấy bạn đi đi còn cái đường này mình sẽ ăn hết để hết đường cho mấy bạn chạy luôn ăn hết bánh kem luôn trời ơi để coi coi ông nào có thể vượt qua được giờ tôi ăn hết bánh kem này nè đố mấy ông vượt qua được luôn á ok rồi nhảy qua đây ok ờ vậy mình tính ra mình chơi vậy có hơi chơi chơi chơi chơi xấu không anh em ờ, không sao kệ đi nói nói chung là sammy cũng không thắng được mình đâu ok giờ mình sẽ chạy, chạy qua đây đúng không rồi là nhảy lên mấy cái cây nè nhảy qua nè đó Xài. ui mình đứng bên đây mình có thể nhìn nhìn qua tới bên đây luôn nè sao không không không còn thấy bạn pha nữa hết ta mấy mấy mấy bạn ấy chắc là đang gọi là cố gắng để bắt cua để vượt qua mình nè nhưng mà làm sao mà vượt qua được mình là giành chiến thắng chắc rồi đó chạy qua đây trong trong hero team mấy bạn mình chỉ sợ có đúng gọi là anh siro thôi chứ không thôi là mình sẽ thắng hết tất cả các thành viên trong team hero luôn á chỉ trừ anh siro tại ông siro ông bắt cua dữ quá mình không chơi lại <laughs> ok à, bây giờ hai bên đường này là có một bên là dung nham nè mình thấy cái này là dung nham rồi phải không còn bên đây bên đây là là nước nè ok mình sẽ đi bên đường nước đi ngu gì đi cái đường dung nham rồi thấy không nãy mà mình đi cái đường dung nham là mình té dung nham mình chết rồi đó rồi đi qua đây nào nhảy lên đây ok nhảy qua đây nhảy qua đây đó rồi nhảy qua đây ok quá dễ luôn rồi bây giờ cái đường này là đi sao ấy à ôi ôi cái này ôi Trời, what the hell Cái đường gì mà cứ như là đang chơi pizza vậy trời thục tôi qua, thục tôi lại Sắp mặt luôn Trời ơi trời Cái chỗ này, cái chỗ này qua qua bằng cách nào Mình phải đi đi, đi thẳng một đường đúng không Đi thẳng nè Ây da, rồi lại lại tung tiếp rồi Chết rồi, nó, nó lại tung tôi về nữa rồi Lại nào, lại nào Chạy quá nè Yes, qua được rồi Ok Cũng không khó lắm nha Rồi Bây giờ bên đây là gì đây Bên đây là Cái sàn này là bước lên thì Ui, tôi vừa ngước lên trời tôi thấy một đống dung nham trên đây luôn mấy ông ơi Nhìn kìa, một nùi dung nham luôn Vậy có nghĩa tôi chỉ cần bước vào trong này thì tôi sẽ bị bay lên là tôi bị trúng dung nham đúng không Ok, ngu gì đạp vô Ây Trời trời trời trời trời trời trời trời Rồi, ok, hiểu rồi, hiểu rồi Vậy là không được bước lên mấy tạ, vậy là phải phải Ây rồi dính thêm lần nữa rồi Chết chết chết chết, nước nước Ây nha. Rồi xong xong, nước nước nước nước Ok Ok, qua đời, may quá trời Tính ra cái đường này khó qua phết nha Bước cái nào là cũng bị văng lên hết à Cậy cậy cậy Rồi bây giờ mình cuối cùng mình cũng đã Gọi là vượt qua được gọi là cái dung nham đó rồi Rồi Lại tiếp tục là dung nham nữa Sao từ nãy giờ gặp dung nham quá trời vậy Toàn là dung nham không à Sammy đâu ta Hình như là Sam Sammy ờ, bị mình bỏ lại rồi <laughs> Ok <clears throat> Để xem coi Chỗ này là Đi bộ chậm chậm đúng không Cứ chậm chậm chậm qua đúng không Ôi à, qua được rồi nè à, Quá hợp lý luôn Giờ là bơi qua đó Ê, chỗ này cũng dễ nha Bay lên nè à. Ui, rồi xong lại lại té rồi Lại lại lại lại Bay lên nè à. Ủa, lại bị rơi xuống nữa rồi Chỗ này phải phải bay lên đúng không Bay lên nè à. ấy Rồi, rồi xong té xuống nước luôn Wow, chỗ này cái bộ hơi khó nha Mình bay quá thì mình cũng bị bay ra ngoài Mà mình mình bay thấp quá mình cũng không lên được Lại nào, lại nào Ê, rồi lại không lên tới Ok lại không tới Chắc kiểu này chết quá trời yeah. Dạ! Rồi lại không tới luôn yeah. Dạ! Ok không tới luôn Chỗ này khó vậy yeah. Ok rồi lại không tới Chỗ này làm cách nào để để để qua được được mấy bạn Mình không biết luôn á Lên nè Ok cũng không tới luôn kìa Yeah dạ! ok lên được rồi Rồi nhà nhảy qua đây Xong đầu nhảy lên cục này đúng không Ok qua được rồi các bạn ơi Wow dễ dễ dễ dễ chỗ này à, không nhầm mình hơi gáy sớm chỗ này à, coi bộ cũng hơi khó nhưng mà cuối cùng mình cũng vượt qua được à ôi lên trên đây là win đúng không à chắc là lên trên đây là win này nè người game nó dễ gì đâu quá trời ủa có cần ăn sao không ủa win chưa ủa à còn còn còn mấy bạn ơi chưa win chưa win ủa kỳ vậy ta sao, sao đến chỗ này chưa chưa win nữa vậy rốt cuộc nó nó xây cái chỗ này ra làm gì ơ à, kỳ vậy trời rồi đi tiếp đường này đúng không nhảy xuống đây nhảy lên đây ôi cái chỗ này mà rơi xuống dưới là trên là là trên lại từ đầu luôn á hơi bị khó nha nút này cái nút gì đây à nó hạ thấp cái này xuống rồi qua nào cái chỗ này thì cứ đi qua bình thường thôi có gì đâu rồi bây giờ là nhảy qua mấy cái bông hoa này đúng không nhảy lên nhảy lên rồi ok và chỗ này thì nhìn nó khó quá ta ơi ở dưới đây có cái cục để nó nó nó đẩy mình bay lên nè rồi bay lên nè xong đầu rơi vô cái đống này đúng không đó rồi sao nhảy vô cái bình bên đây rồi nhảy qua cái bình bên đây sao nhảy lên bình bên đây rồi quá được rồi quá hợp lý chỗ này là ơ à. ủa ủa chỗ này có lắp có lắp tàn hình nè ơi tưởng là bị rơi xuống dưới ai vậy có, có có lắp tàn hình ok vậy là leo đây nè sau nó nhảy qua đây <laughs> chỗ này dễ vậy ta ôi chỗ này đúng dễ luôn các bạn ơi dễ ẹt luôn á ok rồi để mình à, xem coi win này đúng không đến đến đến chỗ này là win này đúng không oh, win rồi, win rồi. Ok, bây giờ mình ăn ngôi sao cái là mình win nè. Vậy là coi như là mình đã chiến thắng mấy bạn fan, chiến thắng luôn Sammy luôn rồi. Ok, ăn hay đâu? À, quá hợp lý. Trời ơi. PC 100 cũ tất nhiên là phải mạnh đúng không các bạn? Cho nên là tất nhiên là phải chiến thắng thôi One hour later. Ok các bạn ơi, và các bạn thấy cái trận vừa rồi mình chơi bắt cua có giỏi không nào? Bạn nào thấy mình chơi bắt cua giỏi nhớ bình luận cho mình biết nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ mình nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình cùng với kênh YouTube của các thành viên team Hero đó nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau và nếu như anh em muốn mình tổ chức những cái những cái cuộc chơi gọi là chơi game cùng với fan thế này anh em đừng quên bình luận lại cho mình biết luôn nha. Bye bye, yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.